Vâng thưa các bạn, ờ, Porsche thì không hẳn được ờ, ái mộ như những cái tên tuổi sừng sỏ như Lamborghini hay là Ferrari Nhưng nếu như ai đã từng yêu mến thương hiệu này thì lại rất trung thành Và tôi thường nói đấy là yêu bền vững Điều gì tạo nên một cái tình yêu bền vững như vậy? Vâng, tôi nghĩ rằng có ba yếu tố Thứ nhất là cấu trúc đặc biệt của những cái khối động cơ trên những cái mẫu xe thể thao của Porsche cái thứ hai là việc sắp đặt động cơ à, bố trí cái vị trí của động cơ và cái thứ ba là cái khả năng cá nhân hóa của xe đó và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về à, một mẫu xe thể thao trong đại gia đình xe thể thao của Porsche Vâng, Porsche 718 Cayman Và thưa bạn, 718 à, tôi gọi là kỷ nguyên 718 mới Đã tạo ra sự khác biệt tương đối lớn Đấy là chiếc xe đã được ờ, thấp hơn được thiết kế thấp hơn, rộng hơn và mềm mại hơn rất nhiều. À, có thể nói là Porsche đã chịu khó thiết kế hơn nhiều rồi. Tôi hay, hay nói vui đấy là hơi lười thiết kế bởi vì hàng trăm năm rồi mà dáng xe nó vẫn vậy. Nhưng dáng xe vẫn vậy, vẫn luôn giành được cái sự yêu mến của khách hàng đấy là một điều rất tuyệt vời. Và 718 kỷ nguyên mới này có một cái sự đặc biệt đấy là động cơ chỉ còn thu gọn lại còn 4 xi lanh dung tích 2.0 ờ, hoặc 2.5 cho phiên bản S hoặc là phiên bản GT. Đấy là điều đặc biệt, động cơ động cơ đối đỉnh ạ. Và cái việc bố trí động cơ cũng là một điều đặc biệt. Động cơ trên mẫu xe này là đặt ở giữa nha các bạn. Nhìn cái xe này thôi nhưng mà uh, có thể là động cơ nó chiếm động cơ và cái hộp số nó chiếm tới khối lượng lớn nhất rồi. Kinh khủng. Uh, Ferrari có một cái câu nói rất hay Đấy là nếu mà bán cho khách hàng chúng tôi bán cái động cơ và cái hộp số thôi còn khung gầm rồi ờ, ghế ngồi vân vân thì chúng tôi tặng <laughs> động cơ trên những chiếc xe thể thao này vô cùng đắt tiền và mẫu xe này dù là bản cơ sở nhưng đã được trang bị thêm các cái option cho nên giá mẫu xe này nó khoảng ờ, hơn 5 tỷ một chút nha các bạn còn các bạn muốn ờ, xây dựng nó lên muốn tích chọn thêm thì nó có thể lên tới 7 8 10 tỷ thì thôi tùy đấy là ừ, do nhu cầu của chúng ta mà thôi và như các bạn đã thấy thì đèn xe cũng vậy đèn xe trên phiên bản cơ sở thì đèn led bình thường nhưng mà phiên bản này là đèn thông minh rồi Post ờ, Dynamic ờ, Light System vâng à, hệ thống đèn này thì sử dụng một cái bóng mainline cái bóng đèn chính chính là Bisenon còn bốn cái bóng thiết kế rất đẹp này là bóng led này đèn định vị quá đẹp luôn nhìn lấp lánh như những viên kim cương à, ở đây thì có cái rửa rửa đèn tự động nha các bạn nó rửa đèn à, ngay bên dưới này là một cái đèn đèn gầm đấy cũng rất mỏng ờ, thiết kế mới nó mượt lắm trên phiên bản uh, cây men thường này thì uh, lưới tản nhiệt thì trông nó cũng hơi hiền và cảm biến trước có hai cảm biến nhưng mà tôi sẽ mở cái, cái nắp cốp này lên cho các bạn xem vâng nắp cốp vâng động cơ đặt giữa động cơ đặt giữa được xác định là đặt giữa hai trục chứ không phải sau người lái đâu nha các bạn nhẹ nhàng nhấn gạt cái nó lên nắp capo rất nhẹ nhá rất nhẹ trên những chiếc xe thể thao thì cái việc hệ thống khung gầm cũng như là thân vỏ nó phải nhẹ đi nhưng vẫn đảm bảo độ bám đường đấy là điều tuyệt vời trong cái hệ thống điều khiển trên những cái mẫu xe thể thao như thế này và đây như các bạn đã thấy thể chứa được ba lô này hai ba lô thậm chí một cái vali cỡ vừa là cũng có thể đặt ở đây và nếu như bạn có một chiếc vali nhỏ thêm nữa Thì bạn cũng có thể để ở phía sau Đây ạ Tất cả các nắp này đều rất nhẹ nha các bạn này Một tay này Có thể để đây ạ Những mẫu xe thể thao của Porsche ngày nay thì ờ, giúp chúng ta có thể thực hiện những cái hành trình cùng với một người bạn gái, vợ mới cưới, người yêu mới chẳng hạn đi một hành trình mà cũng chứa đồ thoải mái luôn Đó, đóng lại mà thôi Như các bạn đã thấy thì các cái dòng Porsche mới hiện nay thì được thiết kế với những cái giải led ở đèn sau rất là đẹp Và đính những cái bóng led nhỏ lấp lánh như những viên kim cương mỏng cũng đẹp luôn Và trên ờ, cây men ờ, có một cái cánh lướt gió nha các bạn Với các dòng xe thể thao thì cái cánh lướt gió này là rất là quan trọng và khi mà chúng ta chạy ờ, ở tốc độ 125 km h trở lên thì nó sẽ tự động bật lên. Tuy nhiên chúng ta có thể tự bật bằng một cái phím ở ngay chỗ công sơn trung tâm kia. Ờ, đây là tôi đang bật lên còn nếu như tắt nó đi thì nó lại hạ xuống. À, bô xe kiểu bô đôi này, màu đen thể thao, đây cũng là tùy chọn nha các bạn. Tất cả những cái này rồi tùy chọn, cảm biến thì đương nhiên rồi, mẫu xe này thấp. camera lùi Vâng, những hai cảm biến và camera rồi bây giờ thì không thể thiếu trên các cái dòng xe ngày nay. Bước vào những chiếc xe thể thao thì chúng ta phải hạ thấp trọng tâm, luôn người vào. <laughs> Đấy là đặc điểm của những chiếc xe thể thao. Vâng, trọng tâm của những chiếc xe thể thao phải luôn luôn rất thấp. Vâng, phải rất thấp. Vâng, mọi thứ phải rất gọn gàng trong một cái khoang xe nhỏ như thế này. các bạn thấy tất cả những cái vật liệu da thì sẽ không phải nói nữa rồi bởi vì da nó là quá đẹp rồi những cái đường may này rồi những cái ốp nhôm thưa bạn những cái ốp nhôm như thế này cũng là tùy chọn nha các bạn các bạn có thể ốp nhôm xước này rồi là ốp gỗ ô liu óc chó vân vân có thể tùy theo ý thích của bạn và trên một cái không gian nhỏ mọi thứ thiết kế phải tính toán cực kỳ kỹ không có nhiều không gian để mà hoang phí đâu và đây à, ngay cả những chiếc khay để đựng cốc gọn gàng chưa Đấy quá gọn gàng luôn đấy, bạn để vào đây ờ. rất gọn gàng nha các bạn kéo ra đặt vào <laughs> vừa đủ thôi bởi vì nếu như bạn để bên các khe cửa thì cũng sẽ khó mà vừa và vâng. với mẫu xe thể thao giảm mọi trọng lượng đi và ưu tiên khả năng tăng tốc đó gấp lại rất gọn gàng đúng không ạ đó, ờ, chung đi mẫu xe này phải có một bạn gái bên cạnh phục vụ thì là nhất rồi hộp chứa đồ này Đấy, cũng chỉ vừa đủ nhá trong này có cả khe cắm USB này và thưa các bạn à, một công sôn này công sôn rất là đẹp nó sẽ khác à, nó sẽ không sử dụng những cái touch quá nhiều như à, dòng Cayenne mới bởi vì một mẫu xe thể thao thì mọi thao tác nó phải nhanh phải rất nhanh bởi vì là nếu mà tắt tắt thì thời gian đâu mà nhìn đường nữa trong khi tốc độ đang rất cao khi mình phải bấm và bấm Đấy, nếu mà cần thao tác thì nó quả nút bấm nó phải rất nhanh ví dụ chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống Porsche Connect chẳng hạn đây trong catalog có nha các bạn với con xe này thì rất chi tiết luôn Porsche Connect cho phép này à, chúng ta có thể kiểm tra những cái chuyến tàu này chuyến bay này rồi là đọc báo này hỗ trợ vân vân rồi cả navigation nữa báo tình trạng thực của giao thông bây giờ chứ không chỉ là dẫn đường nữa. Vâng, với những dịch vụ của những mẫu xe đẳng cấp thì sẽ cung cấp tận răng cho các bạn những cái nhu cầu là ngay cả những cái uh, chức năng như là uh, những cái app như là My Porsche chẳng hạn, My My Porsche đấy, à, bạn có thể cài app trên điện thoại này, kiểm tra tìm xem cái xe của mình ở đâu, uh, đọc tin nhắn rồi kiểm tra tình trạng xe vân vân. Một chiếc xe thông minh nổ máy lên Boom và Mới là cây men thôi mà nghe đã thấy phấn khích rồi Ghế lái điều chỉnh 14 hướng Bạn cũng có thể uh, chọn cái gói tùy chọn là nó có thể lên tới 18 hướng và ra cao cấp, ra bọc cao cấp và tất cả những cái đấy nằm ở tùy chọn ra Alcantara rồi Ờ, ốp uh, nhôm ốp gỗ trang trí và thể thao cá nhân hóa bạn thích màu vàng có màu vàng bạn thích màu xanh có màu xanh bạn thích màu nửa xanh nửa vàng cũng có miễn là bạn có tiền đối với những dòng xe như thế này thì ờ, bạn luôn được rất được chiều chuộng Thực ra có thể nói dòng 718 mà cụ thể là cây men là một, một trong những cái biến thể uh, gọi đời thường dân dã hơn dòng 911 à, thực ra với cái điều kiện như ở Việt Nam thì đi cây men này mình nghĩ là nó hợp lý bởi vì lái nó ở cái chế độ bình thường á thì nó cũng nhẹ nhàng lắm nó cũng êm ờ, nhưng mà nó cũng tạo ra phấn khích mình khi mà cái động cơ nó nằm ngay sau lưng mình động cơ đặt giữa nằm ngay sau người lái nha các bạn à, đi nhẹ nhàng êm ái đây vô lăng nhỏ vô lăng rất nhỏ đợt vừa rồi mình cũng vừa thử mẫu Cayenne cũng vậy xe to nhưng vô lăng nhỏ à, thực ra đối với cả Porsche những cái hãng xe thể thao như Porsche thì uh, công nghệ về động cơ công nghệ về khung gầm công nghệ về thân vỏ nhẹ công nghệ về hộp số đặc biệt trên các cái dòng xe thể thao như Cayman này hoặc là 911 đó thì hộp số của nó thì thật là tuyệt vời hộp số ly hợp kép nha các bạn nhưng với Cayman động cơ 2.0 thôi 4 xi lanh đối đỉnh 300 ngựa thôi 300 ngựa nha các bạn 300 ngựa 4 và 380 Nm 380 Nm và cảm ơn công nghệ turbo 380 Nm nhưng ở cái dài vòng tua khá rộng đấy 1950 à, đến 4500 à, phút Chính vì vậy cho nên chúng ta có cơ hội tăng tốc ở nhiều giải tốc độ và nhiều cấp số khác nhau ờ, Thực ra thì đây đang là chế độ nhẹ nhàng và nếu mà bạn đi qua đâu đó đông người muốn khoe bô một tí thì bấm cái này lên Đồng thời bấm đồng thời hai lại sau vô lăng bấm đạp phải không bấm bấm bấm vâng còn ừ, vừa cao xe vẫn cứ bò bò và, vâng, và muốn vào thì chúng ta lại đá số cái lại vào <laughs> à, những chiếc xe thể thao luôn rất biết cách thể hiện mình vâng rồi bây giờ mình sẽ quay đầu vô lăng ờ, không quá khó xe thấp ngồi như trên mặt đường mà lái thôi ờ, tuy nhiên gầm của cây men thì không phải là quá thấp đâu đủ để leo một số vỉa hè thấp <laughs> vào nhà không phải bắc ván cũng là một cái hay giá thì cũng không phải là quá đắt có 5 tỷ thôi nhưng mà mẫu xe này được trang bị cái ờ, gói thể thao nhé, gói kích hoạt thể thao Sport Chrono này à, chế độ F này wow. <laughs> khá ngay bồ gầm gừ ngay đạp uh. các bạn có thấy người chặt luôn điên cuồng luôn mới F thôi đây mới là một chiếc xe thể thao thực sự à, ờ, wow. Vâng. lại còn Sport Plus nữa thì còn điên cuồng nữa Thực ra với một mẫu xe thể thao thực sự thì cái sự khác biệt của nó sẽ nằm ở khi mà chúng ta cua Đó Và ờ, bình thường mẫu xe ờ, gầm cao cao, cao cao sedan kiểu dòng xe thương mại bình thường thì cua 780 thôi nhưng đối với dòng xe này có thể cua được 130, 140 chẳng hạn Thì đấy là sự khác biệt Mỗi tội đường ở đây thì mình không đạt được cái tốc độ đấy mà thử thôi Hoạt động ở một cái mức độ chính xác và hỗ trợ cực kỳ tốt nếu không thì nó sẽ quay tròn luôn Tất cả những cái mẫu xe công suất cao, hiệu năng cao đều vậy hết Ngay cả Ferrari hay Lambo cũng thế Thực ra đường phố xá hơi chật chứ không thì mình cũng tắt thì mình ờ, cho quay tóe lên một chút ờ, Donut hoặc là cho oversteer khi qua cua cũng không khó với mẫu xe này Nó vốn sinh ra để có thể thực hiện và biểu diễn được những cái pha đẹp như vậy Đấy, Khi cua hơi nhanh như thế này này à, nếu mà đạp quá nhiều ga lên thì đuôi nó văng nhẹ cái thì uh, hệ thống PSM rồi là ừ, hệ thống kiểm soát lực kéo vector nó cũng sẽ ổn định lại thôi phanh thì khỏi phải nói rồi phanh xe thể thao mà à, đắt tiền trên cái mẫu xe này là công nghệ về động cơ công nghệ về hộp số công nghệ về điều khiển công nghệ về vô lăng công nghệ về an toàn và công nghệ về khung gầm công nghệ về thân vỏ đó là giá trị của những chiếc xe thể thao thực sự còn tất cả những cái trang bị uh, gọi là điếu đóm thêm là để cho nó sang sang cho nó chất chất cho nó ấy thì thực sự là uh, đấy là nghệ thuật của các hãng xe rồi thử cảm giác mạnh đó sport response với cả ấy là thử cảm giác oh, Đấy, trả số cũng vậy Nó khá giống khi mà tôi cầm lái mẫu công thức 3 trong trường đua Sepang với cái hộp số sequence hộp số tuần tự bum bum bum đấy cách lên số cách xuống số cách trả số đối với các dòng xe thương mại thì chạy tua cao 5 ngàn 6 ngàn cứ lo hỏng máy nhưng mà với dòng xe thể thao như Porsche thì vô tư đi thoải mái bởi vì em nó sinh ra đã được như thế ở chế độ lái ờ, Sport hoặc Sport Plus thì xe nó sẽ gọi là để mà miêu tả thì nó gọi là cứng cứng thực ra lái ở cái chế độ này nó thỏa mãn cái niềm đam mê tốc độ thôi còn sẽ không còn cái sự êm ái đâu êm ái thì bạn sẽ bình thường nói chung là với ờ, cái men này mặc dù là bản cơ bản thôi động cơ 2.0 thôi nhưng mà đua được nói chung là có trường đua là đua được còn ờ, nếu như muốn bản cao cấp hơn thì dùng Cayman S và cao cấp hơn nữa thì Cayman GTS động cơ là 2.5 công suất 365 ngựa mô men xoắn 420 đủ chơi cao hơn nữa thì sang các cái dòng 911 911 và biến thể của các dòng xe Porsche thì kể cả ngày có khi không hết với các chế độ Sport ờ, hay Sport Plus thì bạn phải đảm mạnh chân ga nó bấm bấm rồi ờ, ờ, <laughs> à, à, à, à. à, à có lẽ trong một trường đua thì chúng ta sẽ à, sport response này đa số này phanh bốc cua đa số như một số sequence cực sướng luôn à. xe được bám ly xuống mặt đường lái đến đầu biết đấy đấy uh. đạp ga hết ngay từ lúc đề pa nhưng mà xe vẫn cứ hướng thẳng lên nếu như không có những cái hệ thống kiểm soát uh, lực kéo thì đuôi nó ngoái ngoái tít thì là cái điều chắc chắn và brum brum tiếng bô thể thao cũng thay cho lời kết của chương trình ờ. và anh em ơi ờ, hùng xe cỏ bây giờ bắt đầu mon men sang các xe thể thao xe sang nhiều tỷ thì mong anh em ủng hộ bằng cách chia sẻ video và comment thật nhiều bên dưới clip giúp mình nhé Ờ, xin chào và hẹn gặp lại ờ, anh em trong những chương trình tiếp theo